uh, tiếng uh, phân tích kỹ càng ok hơn cho anh em vào cái ngày 28 đó vào cái ngày 28 thì uh, anh em có thể biết là cái ngày 28 tại cái bảng bơi tại cái bảng B thì sẽ có những cặp đấu uh, rất là đáng chú ý như là thằng Hà Lan thằng Hà Lan với cái thằng Gigonta này đó thì cặp đấu này Tiến đã nhận định và đẩy lên video tại, cái kênh Tiến bóng đá cho anh em xong rồi thì tiếp theo đây Tiến sẽ đẩy lên cái video còn lại vào cái trận đấu cùng giờ 1 giờ 45 ngày 28 tháng 3 đó chính là trận đấu giữa cái thằng Ireland và thằng Pháp cũng tại cái bảng B luôn nhé anh em đấy thì Tiến sẽ làm cho anh em cái ờ, video phân tích về cái trận đấu này đó thì trước khi mà Tiến nói về cái trận đấu này thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về những cái tỷ lệ kèo, những cái kèo mà Tiến đã cho anh em vào cái ngày ờ, tối ngày rạng sáng ngày 27 đấy, coi những cái kèo đó là anh em có hút được hay không, có chuẩn hay không. Ok cho anh em đó thì vào uh, xin lỗi anh em vào rạng sáng ngày 26 nhé chứ không phải rạng sáng ngày 27 nè <clears throat> vào rạng sáng ngày 26 thì Tiến sẽ đảo lại hai cái mã kèo mà Tiến đã cho anh em vào cái ngày này đầu tiên là cái trận đấu giữa cái thằng uh, à, Belarus đầu tiên là cái trận đấu giữa cái thằng uh, à, Belarus với thằng Thụy Sĩ này diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 26 tháng 3 đó thì cái trận đấu này thì sao trận đấu này thì tiến đã cho anh em cái mã kèo thụy sĩ chấp 1.5 thì như anh em đã biết là cái trận này đã về với cái tỷ số là 5-0 dành cho thụy sĩ đây trận đấu này đã về 5 0 dành thụy sĩ anh em cũng đã húp full được cái mã kèo này đấy thứ hai thứ hai là cái trận đấu giữa cái thằng Armenia với Thổ Nhĩ Kỳ đó thì trận đấu này tiến đã cho anh em mã kèo là Armenia cộng 1.25 cả trận đó thì cái trận đấu này cũng đã về với cái tỷ số là 21 dành cho thủ kỳ thì anh em cũng đã thắng được nửa mâm ở cả trận đấu này ok cho anh em đó thì Tiến chỉ cho anh em hai cái mã kèo trên cái kênh Tiến bóng đá vào cái ngày 26 tháng 3 và diễn ra lúc 0 giờ đó thì anh em cũng đã húp full được húp được hai mã kèo này. Còn ờ, hiện tại hiện tại thì ờ, hôm nay chỉ mới là ngày 26 anh em nhưng Tiến sẽ tiếp tục lên video lên sớm để cho anh em có đề xuất từ YouTube thì anh em mới có thể tìm được cái kênh của Tiến để tham khảo những mã kèo sắp tới đó thì tối nay tối nay là 1 giờ 45 cũng có rất nhiều trận đấu tại uh, uh, Elgo diễn ra Tiến cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu vào 1 giờ 45 ngày 27 tháng 3 giữa Bắc Ireland và Phần Lan này rồi Monta với Ý này đó tại cái kênh tiếng bóng đá còn hai trận đấu cùng giờ khác nữa tiếng cũng đã lên tại cái kênh tiếng số kèo đó đây tiếng cũng đã lên tại kênh tiếng số kèo là cái trận giữa Slovakia với Bosnia cùng với Luxembourg với Bồ Đào Nha anh em có thể vào cái kênh tiếng số kèo cũng như tiếng bóng đá để anh em tham khảo những món kèo mới nhất nhé đấy thì quay lại với cái video này đây quay lại video này à, ờ, tiếng trước khi trước khi mà nhận định phân tích về cái trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây thì à, hiện tại trận Ireland với Pháp tiến sẽ cho anh em xem trước cái mã kèo mà nhà cái đã đẩy lên à, thì hiện tại nhà cái đã đánh giá đội khách đội khách Pháp khá là cao khi mà chấp ờ, đội chủ nhà Ireland lần lượt với cái mức chấp là một hòa cùng với 1.25 đó thì cái mức chấp này tiến thấy cũng bình thường thôi vì thằng pháp nó vừa trải qua cái trận thắng rất là đậm trước hà lan với tỷ số 4-0 đấy ở trận đấu đó thì hà lan với pháp chỉ kém nhau ba bậc trên cái bảng xếp hạng fifa thôi còn trận đấu này thì cái thằng Ireland kém thằng Pháp đến tận 45 bậc trên bảng xếp hạng đấy một cái khoảng cách cũng khá là xa nha anh em đó thì hiện tại với cái mã kèo này <coughs> anh em thấy đấy uh, do do tiếng nhận định sớm gần hai ngày trời nên uh, chưa có được những cái mã kèo thẻ cũng như là mã kèo gốc hay là mã kèo ờ, cả hai đội ghi bàn kèo gung gì đó cho anh em chơi đúng cho anh em vì à, tiến lên video sớm để anh em có đợi xuất từ youtube anh em nhớ nhé à, ờ, nhưng chắc chắn với anh em là vào ngày 27 đi chưa chiều ngày 27 thôi đó cách trận đấu này tầm nửa ngày đến một ngày thì nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi trên trang đó là cái việc mà anh em chủ động được cầm cái trang để chơi thì nó rất là có lợi luôn đó vào được nhiều mã kèo mà mình thích ok cho anh em chứ không phải mà như việc anh em phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò đâu chỉ có dài mã kèo thôi mà nó còn cắn lãi cắn lai rồi ăn tùm lum trên đầu anh em hết đúng không anh em chơi như vậy để làm gì đó những anh em nào mà muốn có được một cái trang chơi như tiếng muốn chủ động được cầm cái trang để chơi à, muốn được ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo à, ờ, 09637146 hoặc là telegram kèo bóng cho tiến tiến sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đó thì uh, quay lại với cái mã kèo hiện tại trước khi trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến phân tích và nhận định về cái trận đấu này trước nha đây thì đầu tiên anh em có thể thấy cái bảng xếp hạng tại bảng B bảng B vòng loại Euro thì à, thằng Pháp đang đứng đầu bảng B với 4 điểm à, với 3 điểm có được sau cái trận thắng 4-0 hủy diệt trước cái thằng Hà Lan đó và Ireland thì vẫn chưa thi đấu ra sân trận nào nha anh em vẫn chưa ra sân trận nào và Tiến sẽ cho anh em xem về cái đội hình được triệu tập của cái thằng Ireland đó vì nó chưa có ra sân trận nào nên chắc chắn anh em cũng chưa biết về cái đội hình mà huấn luyện viên của Ireland đã triệu tập đúng không đấy thì đây à, đầu tiên về ở hàng tiền đạo thì anh em thấy là có sự xuất hiện của uh, các tiền đạo đến từ uh, ngoại anh nè như là uh, ờ, Obafemi của bên Lay nè đang chơi ở giải Championship của Anh này đó rồi ở ờ, Ferguson đang chơi cho Brighton ngoại hạng Anh này đấy thì cái thằng Ferguson này cùng với Brighton cũng đang có phong độ rất là tốt tại ngoại hạng Anh nha anh em đó thì chắc chắn là thằng này cũng đang là cái nòng cốt để uh, giúp cho cái đội tuyển Ireland tạo nên đột biến trước uh, trước trước đội tuyển Pháp đêm nay đấy còn ở hàng tiền vệ ở hàng tiền vệ thì có được cái sự phục vụ của Doherty đang chơi trái Atletico Madrid này đó rồi bên lay bên lay thì cũng góp mặt thêm một cầu thủ ở hàng tiền vệ đó chính là Kulen đó à, và ở à, ngoài ra ngoài ra ở hàng hậu vệ hậu vệ thì anh em cũng thấy có rất nhiều cầu thủ đến từ à, nước Anh đó đúng không như Everton này đó có sự góp mặt của Coleman này rồi à, Colin đang chơi World World này đó rồi Northwood cũng có sự góp mặt của Bami Pele này đó rồi Egan của uh, Shot này rất là nhiều cầu thủ luôn còn quan trọng ở trận đấu này sẽ có được sự uh, giữ khung thành của uh, thủ thành uh, Kelly hơn đang chơi cho Liverpool đó thì nói chung cái đội hình của thằng Ireland cũng không đến nổi tệ nha anh em các cầu thủ của Ireland đa số đến từ nước Anh đó một cái đất nước mà đang có nền tảng bóng đá phải nói là là bậc nhất uh, châu Âu hiện tại cũng như là cái giải ngoại hạng Anh đó cũng như là cái giải ngoại hạng Anh đang rất là là hấp dẫn ở giai đoạn này đúng không và cái trình độ của các cầu thủ đá ở ngoại hạng Anh hiện tại anh em cũng biết rồi nó đã khác xưa rất là nhiều đó những cầu thủ đá ở ngoại hạng Anh ở, ở những uh, mùa giải gần đây thì đều như là là những cầu thủ có một cái trình độ rất là cao đấy thì với quay lại với cái uh, cuộc đối đầu này à, quay lại với cuộc đối đầu này thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ của đội chủ nhà trước nha đây đội chủ nhà Ireland thì Ireland uh, ờ, đã trải qua cái giai đoạn là giải đấu UEFA Nation Cup đó với có được hai chiến thắng một trận hòa và phải nhận đến 3 thất bại đó mà ba thất bại của Ireland uh, Ireland lần lượt phải thua trước cái thằng uh, Armenia 1-0 này thua trước Ukraine 1-0 này đó rồi thua trước uh, Scotland với số 21 này rồi có một trận hòa trước uh, Ukraine ở trận lượt về với số 1 đều và hai trận thắng trước uh, 3-0 cùng với 3-2 đó trước cái thằng Scotland cũng như là Armenia thì cái phong độ này cũng tương đối ổn chứ không đến nổi tệ nha anh em không tốt không tệ ở mức trung bình thôi đó và cái thằng Ireland này Ireland này à, bước vào cái giải đấu eo vòng loại Euro với hai ba cái trận à, ba ba cái trận giao hữu vào cuối tháng 11 năm 22 vừa rồi đó thì Ireland đã có một cái trận thua à, trận thua 1-2 trước cái thằng à, Na Uy đó thua 1-2 trước cái thằng Na Uy cùng với đó là trận thắng 1-0 trước Monta và thắng 3-2 trước Latvia thì đây chỉ là những trận đấu giao hữu mà trước khi bước vào cái thềm vòng đấu thôi nhé anh em đó thì trên sân nhà thì sao trận đấu này thì cái thằng uh, ờ, Ireland ờ, sẽ đón tiếp đội tuyển Pháp trên sân nhà nên Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà nhé đây thì trên sân nhà thì Ireland đã có được 4 chiến thắng và chỉ nhận hai thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường một cái phong độ cũng khá là ổn nha anh em đấy thì trong đó có 5 trận có 5 trận liên tiếp thì các cầu thủ của Ireland đều ghi bàn thậm chí là có 3 trận 3 trận là là các cầu thủ của Ireland có đến uh, mỗi trận là ba bàn thắng đó một cái phong độ ghi bàn cũng khá là tốt còn uh, nói về đội tuyển Pháp nói về đội tuyển Pháp thì uh, anh em không cần bàn cãi về cái trình độ cũng như cái đẳng cấp của đội tuyển Pháp đúng không anh em thì thằng Pháp này nó đã trải qua cái vòng loại World Cup đó cũng như là giải UEFA Nation League một cái giai đoạn uh, thi đấu rất là căng não cũng như là là là rất là dài luôn đó rất là dài rất là hao sức và cũng sẽ gắn gắn kết cái điều đó cũng sẽ gắn kết các đội hình của đội tuyển Pháp nhiều hơn nó khiến cho cái lối chơi của Pháp nó mạch lạc hơn nó nó nó nó nhường nhuyễn hơn đúng chưa anh em đấy thì thằng Pháp này thằng Pháp này nó trải qua cái uh, giai đoạn World Cup như thế nào đây ở vòng loại World Cup thì Pháp uh, trải qua ba trận tại vòng loại với một chiến thắng 4-1 trước Úc nè rồi thắng 2-1 trước Đan Mạch nè cùng với đó là cái lượt trận thứ ba thì Pháp gần như đã chắc cái ngôi đầu bảng và đi tiếp nên Pháp đã đưa cái đội hình dự bị cũng như là nhường thế trận dòng Tunisia đó và bất ngờ Pháp đã nhận thất bại 1-0 trước Tunisia ở trận đấu vòng loại thứ cuối cùng đó nhưng cái trận này cũng không có ảnh hưởng đến nhiều quá đội tuyển Pháp nha anh em thì Pháp nó vẫn đứng đầu bảng và bước vào cái vòng 1-8 mà thôi đó tại vòng 1-8 thì Pháp đã thắng Ba Lan với tỷ số 3-1 rồi bước vào trận uh, uh, tứ kết thì Pháp cũng đã thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 này đấy rồi xong xong rồi sau nữa rồi bước vào trận bán kết thì à, Pháp đã hủy diệt được cái hiện tượng ma gốc với tỷ số 20 và bước vào cái lộ trận chung kết tại vòng loại World Cup rất là căng não luôn. Thì anh em có nhớ là cái trận đấu của Argentina cùng Messi và đội tuyển Pháp anh em. Thì ở trận đấu này, ở trận đấu này thì hiệp chính, ở trận đấu chính thì thì à, Argentina đã dẫn trước với tỷ số 2-0 ngay trong hiệp 1. Đấy và bất ngờ là vào cái hiệp 2 vào hiệp 2 thì trong vòng một phút thôi trong vòng một phút thì MLB đã ghi được đến hai bàn thắng đó và dẫn đến là trận đấu này đã hòa với tỷ số 2 đều chung cuộc và đã dẫn đến hiệp phụ hiệp phụ MLB cũng chính là cái cầu thủ ghi thêm một bàn vào những phút cuối 118 đó để gỡ hòa ba đều cho cái pha lập công của Messi nâng tỷ số lên 32 từ đầu à, à, từ đầu cái à, hiệp phụ đúng không anh em thằng MLB trận đấu này phải nói là nó thi đấu như hắc luôn em nó rất kinh khủng đó nhưng mà bước vào loạt sút ben thì rất đáng tiếc cho cái thằng đội tuyển Pháp khi mà đã phải nhận thất bại với tỷ số là 4-2 cho lọt sút ben đó thì Messi cùng Argentina đã vô địch lên cái ngôi vòng loại World Cup uh, World Cup 2022 vừa rồi đấy thì nói tóm lại cái phong độ của thằng Pháp này phải nói rất là khủng nha anh em cũng như cái trận giao quân mà thắng quỷ diệt trước Hà Lan thì anh em cũng thấy rồi đấy đó thì với những cái phong độ này thì chắc chắn cái lợi thế sẽ nghiêng hoàn toàn về đội tuyển pháp rồi đó và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì ở ba lượt trận gặp nhau gần nhất đối đầu nhau gần nhất thì pháp có được hai chiến thắng và à, một trận hòa trong cái trận đấu chính thức trước cái thằng à, Ireland đấy thì trận hòa 1-1 vào năm 2019 à, tại à, vòng loại World Cup này cũng như là trận thắng 2-1 tại Euro à, năm 2016 và trận à, thắng 2-1 20 trận thắng 20 gần nhất vào năm 2018 là trận giao hữu nha anh em đấy thì ở những cái giai đoạn này pháp nó cũng vẫn chưa có mạnh nhiều đó anh em cho đến hiện tại cho đến hiện tại có sự xuất hiện của cái thằng Mbappe đó đẩy mạnh cái sức mạnh của đội tuyển Pháp nhiều hơn đấy và chắc chắn ở trận đấu này uh, sẽ rất khó để dành cho Galen có được một, một cái kết quả có lợi trước Pháp đúng không anh em đấy thì với những gì mà tiến vừa phân tích đây với những gì mà tiến vừa phân tích thì tiến sẽ cho anh em xem thêm tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, uh, thông số thông số về bàn thắng cũng như thẻ phạt của hai đội này thì ở 5 trên 6 trận gần nhất thì cả hai đội này đều có dưới uh, đều có dưới uh, ờ, 3 bàn thắng nha anh em chỉ có hai bàn thắng trở lại thôi 5 trên 6 trận đấu đầu gần nhất đấy và 5 trên 6 trận đối đầu gần nhất đó cả hai đội cũng chỉ xuất hiện uh, từ 4 thẻ phạt đổ lại thôi đó cái mức thẻ phạt cũng về mức xỉu nha anh em và bàn thắng cũng về xỉu luôn thì anh em có thể đầu tư vào cái uh, mức kèo là thẻ phạt xỉu thẻ xỉu ở trận đấu này đấy riêng cái mức mà xỉu bàn thắng thì anh em không nên đầu tư đó vì hiện tại cái đội hình của pháp rất mạnh mình không lường trước được điều gì hết nên chắc chắn là anh em phải bỏ qua đi cái mã kèo mà tài xỉu ở trận đấu này đó tốt nhất là anh em không nên chơi tài xỉu ok cho anh em đấy thì với cái mã kèo hiện tại cũng như những gì tiến đã phân tích đó những gì tiến đã phân tích cũng như mã kèo này à, à, tiến sẽ đẩy lên cho anh em một cái mã kèo mà mà tiến cắt kết trong cái trận đấu này ok cho anh em đó chính là mã kèo mà pháp chấp mộc hòa này đấy anh em có thể vào mã kèo à, đây anh em mã kèo pháp chấp một hòa cả trận hiện tại thì pháp chấp một hòa chỉ ăn với mức là một ăn chấm 0.74 thôi anh em có thể đợi cái trận đấu này có thể đợi cái trận đấu này diễn ra tầm à, à, 50 phút gì đó hoặc nếu mà anh em kiên nhẫn anh em kiên nhẫn hơn anh em có thể đợi đến 15 phút luôn 15 20 phút luôn đó đợi mã kèo hạ xuống còn nửa trái hay nửa một gì đó rồi lúc đó anh em vào cũng chưa muộn đúng không hoặc là là anh em đợi cái mức kèo chấp mộng hòa này nó ăn cao lên em vào nhưng mà tốt nhất thì tiếng khuyên anh em là nên vào cái mã kèo là à, đội tuyển pháp chấp nửa một đây à, anh em vào cho tiếng là đội tuyển pháp nha pháp trừ 0.5 ft hoặc 0.75 hoặc trừ 0.75 FT ok cho, cho anh em thì anh em vào một trong hai cái mã kèo này thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều đấy anh em nhớ nhé đợi bóng lăn đợi bóng lăn tầm 15 phút hơn đi chắc chắn sẽ không có bàn thắng đâu đấy vì thằng Ireland cũng không phải là đối thủ yếu nhớ nha anh em đó thì anh em cứ đợi bóng lăn tầm uh, 15 20 phút gì đó hạ kèo hạ xuống còn nửa trái với 0.75 đó một trong hai mã kèo này anh em sợ Pháp nó đâm sớm anh em có thể đợi xuống 0.75 anh em vào luôn đó ok chưa nếu thắng một không cách biệt một bàn anh em vẫn húp được nửa mâm đó để tránh cái trường hợp mà ăn một bàn anh em hòa tiền thì chơi nó chán lắm đúng không đấy thì đây chỉ là những cái mà mà nhận định riêng của tiến đó những cái kiến riêng của tiến về cái trận đấu này đang còn à, hơn một ngày nữa mới diễn ra tiến lên video nhận định cho anh em khá là sớm để có đề xuất từ youtube để cho anh em có thể tìm kiếm và tham khảo về cái mã kèo này đó vì hiện tại chưa có mã kèo chưa có đội hình chính thức cũng như cầu thủ ra sân gì hết nên anh em nhớ đây chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi nhé còn những cái kèo mà tỷ lệ chuẩn hơn thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo trước giờ bóng lăn trước một tiếng đồng hồ ok cho anh em đó thì uh, anh em thấy nè mình cầm một cái trang chơi mình cầm một cái trang chơi mình chủ động trong cái việc mà sôi kèo này nọ thì nó rất là ok đó không có phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò trước bao bốn tiếng nó làm gì hết rất là phiền phức luôn anh em nhớ nha đấy thì những anh em nào mà cần một cái trang chơi uy tín như thế này thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái telegram hoặc cái số zalo ở phía dưới góc màn hình trong video này tiến sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em à, lập một cái trang và tạo một cái tài khoản à, chơi ok nhất chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển khoản online thì tiến sẽ giúp đỡ anh em ok cho anh em đấy thì tiến xin nhắc lại những anh em nào mà thật sự đang thua tha sau bờ đặc biệt là là gãy cái mùa loại vòng loại world cup bịp vừa rồi đó thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến Tiến sẽ giúp đỡ anh em vào bờ cũng như là cùng đồng hành với Tiến ở những chặng đường dài phía trước đó cũng như là mùa Euro này và những trận đấu rất hấp dẫn ở phía trước nữa. Đấy. Thì cái điều kiện của vào nhóm của Tiến chỉ cần hai cái điều kiện thôi. Thứ nhất anh em phải có một cái số vốn, một cái số vốn một hai củ trở lên. Nhớ nha, một hai củ trở lên và trăm thì đừng có liên hệ Tiến làm gì hết. Thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với Tiến để có thể chủ động trong cái việc mà ra vào các mã kèo mà Tiến cho anh em. Ok chưa? Không được chơi bóng ngoài qua thầu qua cò anh em nhớ nha đấy thì anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua zalo hoặc telegram ở phía dưới góc video này tiến sẽ lập tức đưa anh em vào nhóm miễn phí và không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đó thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé à, anh em mà yêu quý tiến thấy những nhận định ờ, phân tích của tiến hay thì ờ, hãy để lại cho Tiến một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là đăng ký theo dõi cái kênh tiếng số kèo này và đừng quên là ấn like cũng như là bình luận cái tỷ số của cái trận đấu giữa thằng Ireland với Pháp trong cái cuộc đối đầu này. Tiến sẽ lựa chọn ra những cái bình luận cũng như là là uh, nhận định tỷ số mà chuẩn xác nhất và nhanh nhất, Tiến sẽ tặng cho anh em đó 500k. Đó, ok cho anh em. Thì Tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây nhé. Chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.